chờ em hoài đời em mãi sao em ngờ chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời chia ly không người ra đi anh yêu em như trời biển rộng đây chính kia sao bao trời mộng thời gian hỡi nửa vầng trăng ơi để tình đơn côi hello xin chào tất cả các bác hôm nay nhà thông minh 7 lại xuống à, an vũ ship cho bác, bác các bác một đôi loa và một con đẩy và setup lại dàn cho bác khách ở dưới này các bác nhé và bây giờ thì bên em à, sẽ đến nơi và quay video trực tiếp cho các bác xem và vâng, hiện tại bên em đang có mặt tại An Vũ Quỳnh Vụ rồi các bác nhé mẫu loa hôm nay sử dụng em ở đây là mẫu loa FT Audio và con đẩy là đẩy DK 2.8 TD của TD Acoustic các bác nhé hiện tại đã đang có một con vang số X5 thì bây giờ bên em sẽ căn chỉnh và phối ghép lại con vang số X5 này cho bác ấy các bác cùng nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé Hello 1, 2 Có những chiều thành phố mưa bay công viên buồn tương đã cùng buồn em đi rồi hỏi lòng sao mà nhớ đến đâu ra từ ngày tháng đã mê chờ em một đời em mang. không người phải ra đi anh yêu em như trời biển rộng đây chính kia sao bao trời mộng thời gian hơi nửa vầng trăng ơi để tình đơn côi đêm dài vầng trăng lớn trên đầu vầng trăng ơi người thương ơi vầng trăng xưa nay sao không còn nữa em ra đi chưa nói một lời dù một lời cay đắng trong dòng sông và bên em vừa nâng cấp xong rồi các bác nhé Bác chia sẻ là trước bác có dùng âm ly thì âm ly nó bị cháy và đuôi loa nằm thì nó đã già và nó đã kém quá rồi thì bác liên hệ đến em à, bác cũng chưa lên xem luôn bác liên hệ đến em để em nâng cấp cho bác một ờ, đôi loa full cũng như là một con đẩy để đánh đôi loa full đấy làm sao cho hợp lý nhất cao nhất bác đã xem và thích mẫu loa ST Audio rồi và em à, bác bảo em là tư vấn làm sao cho con đẩy nó hợp lý nữa thì em sẽ sử dụng con 2.8 cho công suất là 800W một kênh đánh con loa 500W thì rất là ok dư và bên em đã phối ghép với à, bộ dàn của bác thì nghe rất là hợp lý hay ok bác nào quan tâm cần nâng cấp dàn karaoke hoặc là lắp mới thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại của nhà thông minh 17 để dưới màn hình ở đây các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo. Chúc các bác à, đón Tết một năm mới thật là an khang thịnh vượng và có nhiều sức khỏe các bác nhé ánh sao lung linh buồn màu còn tường hòa châu soi tuyến đầu lạy chúa con là hiếu vùng miền quê chồng con vì nước nên đã ra